Vâng, xin chào quý vị các bạn. Đến với đề máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì à, cũng là đến à, sắp đến mùa gặt hái thu hoạch lúa thì chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy tuốt lúa mini Thịnh Thành CL68. Đây thì à, dòng máy này thì hiện tại nó đang ở trên thị nằm nằm thị trường rất là tốt rồi. Đấy, bà con đã rất là tin dùng dòng máy này. Thì sau đây tôi sẽ xin phép quay qua chi tiết sản phẩm để nói ra một một số điểm nó cải tiến hơn cũng như là nó hiệu quả hơn so với những dòng máy trước đấy thì uh, đây thì những dòng máy này chúng tôi đã mang ra thị trường rất là thành công rồi đấy máy tốt lúa thịnh thành CL68 này nó là một thương hiệu rất là đảm bảo với bà con là máy nó dùng tốt đấy thì uh, tôi sẽ nói tên chiếc sản phẩm này thì uh, trên đây là máy tốt lúa nó sẽ được uh, sơn một lớp sơn xanh này rất là bắt mắt đấy từ trong ra ngoài chúng tôi đã sơn toàn bộ máy luôn phun máy ờ, thịnh thành chữ ờ, máy tốt lúa thịnh thành cl 8 cl một cắn rất là nổi ở trên ngay ờ, thùng máy đây đấy đấy thì những dòng máy tốt lúa mini này nó sẽ sử dụng động cơ xăng gánh 200 6,5 ngựa hoặc là động cơ dầu đấy động cơ dầu thì uh, cu le thôi 168 hoặc 170 đấy thì đây tôi sẽ đi tiếp sản phẩm này thì đầu tiên nó là phần động cơ máy sẽ được đặt ngay một ngay một bên tay trái máy luôn nhìn đối diện đấy nó ngay bên trái luôn đây thì động cơ nó sẽ có bàn đờ sẵn như này đấy thì tôi đã gắn tạm vào đây thì uh, bình thường thì tôi khi đóng hàng gửi cho bà con ấy thì chân đế này sẽ được bỏ ngay vào trong lồng máy luôn đấy thì một động cơ nó sẽ được bắt bốn con ốc ở ngay chân đế này luôn đấy cái chân đế này nó cũng có tác dụng là tăng dây gu loa luôn nhé đấy thì những bà con đã sử dụng đời máy trước thì nó đã có chức năng này rồi đấy đời này đấy là có kêu nóc đây chúng ta bỏ động cơ vào thì à, khi chúng ta bỏ dây gu loa căng vào nhé thì nếu mà cảm giác dây nó chưa được căng đang trùng chúng ta chỉ cần là căng con nóc này lên đẩy nới con nóc này ra này nới hai con nóc đối diện ra này đấy và đẩy con nóc này đi đẩy ra xa động cơ động, cơ ra xa và căng dây gu loa lên và sử dụng đấy rất là đơn giản luôn đấy thì dây cu loa của máy nó sẽ sử dụng bản B B69 đấy đây các bạn xem đây để dây cu loa của máy này, B69 đấy, rất là dài dặn chắc chắn luôn thì lát tôi sẽ nói cụ cụ thể hơn về phần uh, chuyển động của máy thì uh, tôi sẽ đi, đi tiếp vào ờ, uh, chiếc sản phẩm này khung máy này thì uh, trước trước đây đây là phần à, bày đỡ của máy bàn đỡ đấy, nó sẽ được uh, móc ở hai thanh hai đầu như này đấy móc vào ngay khung máy luôn bàn đỡ của máy đờ, đờ lúa đấy chúng ta bỏ nguyên liệu vào đây và chúng ta chỉ gạt liên tục như thoảng như thế rất là đơn giản dễ sử dụng đấy đây chắc chắn luôn nhá thì toàn bộ máy đang được đã được nâng cấp lên à, làm thép V4 dày dặn chắc chắn thì ngay máy sẽ được à, có hai khóa đai như này đấy nạp vào đây rất là tiện lợi cũng như dễ sử dụng luôn ở trên thùng máy sẽ có hai cái móc tròn như này để chúng ta sâu đòn vào và hai người khiêng hai đầu dễ dàng di chuyển ở những cái vùng à, địa hình nó phức tạp như là đồi núi rồi bậc thang các thứ Đấy. đây đây phần là xong máy này ở trong máy sẽ có những cái sóng những cái sóng cái luồng như này để chúng ta trong tình chúng ta sử dụng đút lúa vào nó sẽ quay theo từng cái luồng một đấy nó có độ dài nhất định cũng như là độ chiều rộng nhất định để cây lúa nó thoát cũng như là khi chúng ta bỏ lúa vào thì buồng nó đập sạch hạt lúa cho mình và khi cái ở ngay buồng cuối cùng ấy, chỉ có là rơm thôi để nó gạt ra ngoài đấy ở hai đầu sẽ có những cái viền ốp như này, này. đấy hai viên hai đầu nó sẽ tác dụng nó là ốp ở xung quanh cái phần mâm đĩa này này đấy và cái phần mâm này hai đĩa đầu hai đầu cũng là được hàn bo tròn như này đấy để tránh trường hợp cây lúa chúng ta bỏ vào nó sẽ cuốn gùm theo cái vòng quay của nó và nó cuốn vào trục đấy nó chức năng nó như thế nó cản cái lúa cuốn vào trục đấy và có à, trên dưới cũng thế này đấy nó sẽ tránh trường hợp như thế còn đây là cái buộc quay của nó buộc quay nó sẽ làm những cái răng so le như nhà xiên so le nhau đấy nó tác dụng là đập vào cây lúa để cho hạt lúa rớt ra Đấy, rớt xuống cái sàng lưới như này Đấy, sàng lưới đời này chúng tôi đã nâng cấp lên này đấy là sàng lưới vuông đan bằng nguyên thép tròn như này hàn lại nhau rất chắc chắn luôn dày dặn như này đấy ở đứng ngay đầu này là cái cần gạt của nó này khi những dòng máy lớn dòng máy tút lúa của Thịnh Thành sản xuất thì chúng tôi đã làm phần độc lập toàn bộ luôn toàn bộ phụ kiện máy đều được tháo rời và thay thế rất là đơn giản luôn Đấy, trong sử dụng lâu dài thứ nhất có thể lưới hỏng ra thì cần bỏ con ốc này ra Đấy, mở những con ốc này và nhấc hẳn lưới ra mở hai vòng bi hai đầu nhấc cây lồng và nhấc lưới rất là đơn giản cũng tương tự những cái phần à, mâm đỡ hay là thùng rồi các thứ sáng các thứ đều được tháo lắp rất đơn giản luôn đây là phần những phần độc lập đấy đây còn ở phần à, ở dưới ngay ở dưới máy luôn rất là gọn gàng nhé đấy ngay dưới máy luôn chúng tôi thiết kế sàng rung sàng rung nó sẽ hệ thống 3 tầng hai tầng dưới trên tầng là sàng lỗ tầng dưới là sàng liền đấy hai tầng trên thì tầng trên cùng là lỗ lớn nhất và tầng thứ hai lỗ sẽ bé hơn và dưới cùng là, là sàng liền luôn đấy để à, chúng ta trong 3 tầng thì ở trên cùng nó sẽ hạt lúa và các tạp chất nó rớt theo nó sẽ được lọc qua một lớp sàng trên cùng và tiếp tục vào sàng tiếp theo và dưới cùng sẽ là hạt lúa sạch và lúa chắc đấy những phần à, hạt lúa lép hoặc là những như à, tạp chất kèm theo ấy thì được ngay cánh quạt ở đối diện kia đấy nó thổi nó thổi nó thổi bay ra sau máy luôn đấy, để đảm bảo trong chúng ta sử dụng à, và những nguyên liệu chúng ta nhận được ấy đó là những hạt lúa chắc đấy đây. tất cả sàn được làm những vòng bi rất là chắc chắn này rất là đầm đấy máy dễ đang sử dụng những hoạt động êm hơn êm ái hơn độ bền cao hơn ở đây là ngay đầu ra của máy này này đầu ra mà chúng ta để uh, hướng à, xô hoặc là bì để hướng nguyên liệu của mình đấy. thì sau đây tôi sẽ nói chi tiết về cái uh, chuyển động của máy <coughs> chuyển động của máy thì nó sẽ là từ chuyển động từ bu ly động cơ đấy nó sẽ lai sang bu của phần buồng đập đây bu phần buồng đập đấy vâng đấy thì là từ bu ly động cơ nó sẽ lai sang bu ly của bùng đập này đấy bu ly lớn như thế này và đây là phần tôi muốn nói phần nổi bật nhất của cái dòng máy mới nhất có thể đây đây là từ bu ly của bồn đập nhé nó sẽ lai xuống đầu tiên là cái phần quan trọng đó là phần cánh quạt này đấy cũng là cánh quạt và thứ hai đây là điểm nổi bật nhất nó được cải tiến đây là phần bu ly này nó sẽ có chức năng nó tăng giảm dây cu loa đấy đây nó sẽ có một thanh đỡ vào con ốc ngoài này đấy khi chúng ta thứ nhất ở dưới ngay phần chân đỡ của động cơ nó đã có phần tăng giảm dây loa trên này chúng tôi đã cải tiến thêm phần này để tăng để tăng thêm độ tuổi thọ như là độ bền của dây cu loa nữa đấy. khi chúng ta bỏ dây cu loa vào động cơ vào nhá thì dây có thể nó sẽ trùng đấy và khi chúng ta căng ở dưới động cơ cũng được và có thể là căng trên này cũng được tiện đâu chúng ta căng đấy rất là đơn giản gần vặn ốc này căng lên kéo buli này ra xa thì dây gulo nó sẽ căng lên đấy Đấy, đây là toàn bộ chi tiết sản phẩm máy tuốt lúa mini CL68 thì uh, nó sử dụng động cơ xăng và động cơ dầu như tôi đã nói thì ba có con có nhu cầu mua máy tuốt lúa mini thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh thì chỉ số nhà 36 đường Cổ Điển Nam xóm Bản Thiên Hà Nội hoặc là bà con ở xa thì có thể đặt qua mạng để chúng tôi ờ, ship hàng tận nhà ví dụ như bà con cần gấp thì chúng tôi sẽ có phương thức đó là gửi xe hoặc nếu mà chỗ mình không có xe qua lại cũng như là những cái phương tiện nó khó qua lại đường nhỏ các thứ thì chúng tôi bưu điện thì ờ, bà con có nhu cầu mua máy thì vui lòng ờ, liên hệ số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo để biết thêm những tiết sản phẩm cũng như là những chương trình khuyến mãi. Cảm ơn các bạn.